Chào các bạn, đây là à, chụp vỏ bô mình đã à, sơn và phủ nano luôn nha các bạn Mời các bạn theo dõi nha Nếu thấy hay thì các bạn hãy nhấn like, subscribe, ủng hộ kênh youtube của mình nha Giờ chúng ta cùng à, tham khảo ốp và chụp bô gắn lên xe Winner X như thế nào nha các bạn.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 We will fly above the sky. to listen, I need you to hear, and don't show any fear.